Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với tập kho cà bà bịp Thì trong clip ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về những dòng sản phẩm hỗ trợ cho bộ môn bài lá bịp anh em nhé Thì trước mặt của anh em đây là cái dòng máy đánh bài CVK, máy đánh bài quét mã vạch mới nhất 2021 bên tôi Ngoài cái dòng máy đánh bài CVK ra chúng tôi có rất nhiều loại máy ví dụ như máy đổi bài Máy đổi bài là có rất nhiều biến thể anh em nhé Ví dụ như ví đổi bài hoặc là áo đổi bài trên điện thoại đổi bài chúng tôi đều có để cung cấp hết cho anh em anh em nhé thì trong clip ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về một dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài mới nhất 2021 anh em nhé trước mặt của anh em đây là cái dòng kính VB dòng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ anh em nhé trên của nó là dòng kính nhôm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật đây là cái dòng kính gỗ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và cũng là dòng kính mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đây nó là trong hai cái lọ này nó sẽ là hai cái hộp đựng mắt kính cho anh em ngoài hai cái hộp đựng mắt kính ra thì đây nó là cái nước bảo quản kính anh em nhé khi anh em đi chơi hết nước anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng chúng tôi có thể cung cấp nước cho anh em anh em nhé ngoài nước bảo quản kính ra trong hộp nó còn có hai cái hộp đựng kính khi để cho khi anh em đi chơi anh em cầm là nó dễ dàng hơn anh em nhé còn đây nó là cái còn ở trong này nó là cái gấp kính để giúp anh em đeo dễ dàng hơn anh em nhé khi anh em mua kính như tôi một bộ kính anh em sẽ được tặng 10 bộ bài anh em nhé bài kính bên tôi bài nào chúng tôi cũng có thể cung cấp được cho anh em sới anh em chơi bài nào anh em có thể bảo chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp bài đấy cho anh em anh em nhé thì bây giờ không nói nhiều nữa tôi sẽ vào tôi test luôn cái độ nét của kính gỗ mới nhất 2021 của bên tôi cho anh em thấy anh em nhé khi anh em mua hàng tôi đảm bảo với anh em là dòng kính mới nhất 2021 này anh em có thể đều thoải mái từ 10 đến 12 tiếng mà không sợ đau mắt mỏi mắt hay là nhức mắt anh em nhá anh em khi anh em mua hàng anh em đeo anh em dùng thử anh em có triệu chứng gọi là đau mắt mỏi mắt nhức mắt anh em có thể cầm lại hàng về cửa hàng chúng tôi chúng tôi đền lại tiền gấp 10 lần cho anh em anh em nhá khi tôi quay video thì tôi sẽ để mắt kính lên chiếc cam điện thoại tôi để cho anh em thấy tôi để vào mắt của tôi anh em không thể nào mà thấy được anh em nhé nữa tôi sẽ thử ba bộ bài cho anh em bài nào rõ bài nào cũng anh em nhé tôi để lên can điện thoại thế nên là hơi khó cho anh em cảm thấy độ nét của kính mới nhất 2021 này anh em nhé bây giờ tôi sẽ vào tôi trực tiếp luôn cho anh em à không xem cho anh em thấy lẻ đây là một bộ bài kính anh em nhé khi anh em đeo mắt khi anh em đeo kính này mắt của anh em sẽ như này anh em có một màu tím này con này dấu thập này là con 10 anh em này 10 này di này anh em này rất là rõ anh em nhé bốn này anh em này bốn này 8 này anh em này tính rất là rõ anh em nhé anh em có thể đánh bài ngửa luôn 6 này 4 này anh em này 4 này bây tôi sẽ test hai bộ bài nghe cho anh em bài nào chúng tôi có thể cung cấp được cho anh em anh em nhé bài táo đỏ bên Trung Quốc chúng tôi có anh em nhé này anh em này ad à, này xin lỗi anh em ad này ad này ba này anh em này bốn này soạn ờ, cháo bài thử cho anh em anh em nhé 10 này anh em này con 10 nó sẽ là dấu thập này anh em nhé chín này anh em này chín nó sẽ là dấu móc này anh em nhé chín này an này anh em này ăn này lốt bộ bài ra cho anh em sới anh em chơi bài nào anh em có thể bảo chúng tôi chúng tôi sẽ cung cấp bài cho anh em khi anh em hết nước bảo quản của kính anh em có thể bảo chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp nước cho anh em anh em nhé sáu này anh em này năm này anh em này tám này anh em này kính rất là rõ anh em nhé anh em có thể đeo thoải mái từ 10 đến 12 tiếng 7 này anh em này mà không có triệu chứng gọi là đau mắt hay là mỏi mắt anh em nhé át à, này anh em này con này là con phăng teo này anh em phăng teo chúng tôi cũng có thể phân biệt luôn anh em nhé mời này anh em này chín này anh em này chín là dấu móc này anh em nhé bốn này anh em này k này anh em này k này kính rất là nét quy này anh em này 10 này anh em này 5 này anh em này qua cái video vừa rồi ạ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 Sài Gòn miền Nam cơ sở thứ hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội miền Bắc anh em gần cơ sở nào anh em có thể qua cơ sở đấy là test và trải nghiệm thực tế về chất lượng của sản phẩm anh em nhé Cảm ơn anh em đã xem clip và chào tạm biệt anh em